lịch sử trong nghệ thuật trèo đã để lại trong ký ức khán giả biết bao nghệ sĩ hề. Và hôm nay, trong thời gian chúng ta đang sống, có một Xuân Hình, một danh hề trèo mà đông đảo khán thính giả cả nước và những người mến mộ trèo ở mọi nơi đều biết tới. Các nhân vật hề trèo cổ như Mãng Ông, Thầy Mù, thầy bói, thầy phù thủy, hệ cú sức, hệ môi, hệ gậy, hệ áo ngắn, hệ áo dài của Xuân Ninh. Có thể nói, đó chính là sự tiếp nhận từ các cụ, nhưng lại có nét độc đáo, mới mẻ, rất Xuân Ninh. Vì hề của anh rất cổ mà vẫn kim, rất xa mà hiện đại. Đặc biệt hơn, Xuân Hinh không chỉ thành công trong các vai hề cổ, mà còn thành công lớn trong các vai hề hiện đại hiện đại trong sáng tạo của Xuân Ninh rất xưa mà vẫn nay trên những giá trị của trèo truyền thống Việt Nam. Xuân Hinh hình như tạo hóa sinh ra anh để làm hè Các vai hè của anh vô cùng phong phú, đa dạng, thoải mái, hồn nhiên và đầy ngẫu hứng. Chúng luôn mới mẻ, độc đáo và hấp dẫn khán giả từ giọng hát mượt mà ngọt ngào đến khuôn múa mềm mại chuẩn xác rồi cái mắt cái mũi cái miệng cái râu cái chân cái tay cái tóc và cả những đạo cụ như cái khăn cái quạt cái gậy cái mũ đến cái quần cái áo anh mặc tất cả qua sáng tạo của xuân Hinh đều trở thành hè thành cái cười thú vị cho công chúng Thank you. bay nhanh thế con cứ cò cái hạt bay chậm làm sao bạch thầy thầy cho con xưng danh một cái kẻo đây các sư các bài biết tên con là gì à mô phật tên là gì tên là gì đó ai cần đây biết tôi có cái tên là gì ê, ê, ê, ê. của hiểu à, cái cả thầy ơi nó có một ngôi chùa cổ kính ôi anh biết long lanh bạch thầy thầy cho con hát một câu để con mừng chùa thầy nhớ mô phật con mừng mừng chùa con hát hoài khói hương kìa thông gieo chúc mọc đêm này quanh chúa trong cho đất chùa ngoại mừng phật tinh đỏ mừng người bội nghi hay mừng sôi miền mai ngày đái bất được nên biết tàn nghỉ bạch thầy thầy thấy con hát có hay không à mô phật lời con hay ý đẹp lòng thành nhưng nơi đó không phải là đình chùa miếu màu như ở trần gian ta thường giảng đạo mà chính là của các đấng phật tiên ôi cõi niết bàn của các đấng phật tiên ôi thế là ta đã được lên trên nề trên trời trên trời rất là đẹp đẽ trên trời rất là đẹp đẽ mọi người vui vẻ nào nào lễ độ không ai từng sợ giúp nhau từng tí tiện nhân đức mỹ thế giới khác mượn chiếc gậy thần của thầy để con nhìn thử xuống dưới trần xem sao thấy cái nào thầy ơi gấp chùa gì mà trông như chợ mái thì sụp tường thì đổ ô uế tứ bề lại chiếm đất chùa làm của riêng tư đúng là trần gian trăm bề nát bét nam mô đức phật già người trẻ người già quy trước quy sau đến chùa ta phải báo nhau tĩnh tâm niệm phật là câu ở đời chùa phật là chốn thâm sâu chuyện là buôn chuyện là ác chuyện chuyện chuyện chuyện nhà nhà nhà nhà cửa ăn uống linh tinh đừng mang tới để tỏ cái gì mang mà tỏ chấm cái chắc cái chuối cái này cái đôi cái ngại cả cái bầy đồng đâu bạch này hay là một đấng cao siêu cho con xin hỏi một điều có được chăng mô phật con cứ hỏi bạch thầy trong hồ có muôn vàn loài cá con xin hỏi thầy con cá nào là cá ta ăn chay niệm Phật sớm chiều Đâu biết cá nào là cá hỏi ngược chiều cá nào đang ghét bơi theo dòng đời cá đang ghét bơi theo dòng đời là cá nhân con ơi cá nhân tiếng người loài cá nhân nó không bơi ở trong hồ trong nước mà nó bơi ở giữa dòng đời nó không đo đếm bằng thân bằng thước mà ta biết cái loài cá nhân nó còn ác hơn cả cá số ba ba của nguồn trong loài cá nhân là con không muốn đấm vào mặt nó ừ. con muốn đổ vào mặt nó con muốn nhổ thì thì vào mặt nó thầy à bạch thầy nhưng trong các loài nhân thì nhân nào là nhân quý nhất thầy ơi nhân đức là nhân quý nhất bạch thầy nhưng trong các loài đức thì đức nào là đức đáng yêu đức hạnh đức hạnh là đức đáng yêu nhưng trong các loài hạnh thì hạnh nào là hạnh ước nữa trong các loại hành hạnh phúc hạnh phúc là hạnh ước mơ là bạch thầy nhưng trong các hoài phúc thì phúc nào là phúc đáng tin à phúc thiện phúc thiện là phúc đáng tin bạch thầy nhưng trong các loại thiện thì thiện nào là thiện khó nhất à trong các loại thiện thiện hiếu thiện hiếu là thiện khó nhất vì sao mà khó nhất à vì mẹ nằm chỗ khô con ngủ say đèn ôm đau tiếng sao cho đời tật đứng tật đi tật nói tật cười công ơn mẹ vô cùng cha nếu mẹ không dễ cha mẹ sinh các con ra đầy dù có cách xa xẻ thịt tam xương nó có thể báo đền công ơn cha nam mô đức phật di đà hãy chỉ dùng mẹ già tôi đang ở này đang ở chân mẹ ta đang ở chỗ nào hả con chỗ nào hè tiểu con ân ti trời ơi sao con bảo mẹ ta đang ở chốn âm ti ôi thế bà không ở trên trời không ở dưới trần gian thì chỉ có ở âm ti chứ còn ở đâu được nữa à thế mẹ ta tội gì mà ở chốn âm ti ấy xưa nay thầy vẫn dạy con nè con rằng trên đời người ta thường có 12 loại tội không là mẹ cha mù si hạ ác quan cấu hại người giết hại chúng sinh tham mê sát tục làm xấu không sửa không giúp chúng sai tất cả cái chết đời của chúng tâm ti thầy à, nào hề tiểu con hãy cùng ta